Điều bất hạnh lớn nhất của một người đàn ông là mắc phải căn bệnh yếu sinh lý. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần mà còn tác động xấu đến đời sống vợ chồng của bạn. Việc lấy lại phong độ cho nam giới yếu sinh lý là một vấn đề muôn thuở. Bạn thường tìm kiếm những thần dược chứa danh, đắt tiền mà chưa hẳn đã khỏi bởi tùy từng cơ địa mỗi người và cách sử dụng chuẩn mới có tác dụng tốt nhất. Hãy thử 3 bài thuốc đơn giản rẻ tiền dưới đây bạn sẽ bất ngờ về công dụng chữa yếu sinh lý của nó. Gừng tươi Trong gừng có các hợp chất như ginerol, soagao và zingiberene có tác dụng kích thích mạch máu, tăng cường sự tuần hoàn máu, kích thích sự có thắt tuần hoàn máu. Tăng tuần hoàn máu sẽ tăng lượng máu xuống dương vật, giúp cải thiện khả năng cương dương cho nam giới. Dùng gừng tươi ép lấy 1 phần 2 muỗng cà phê nước gừng, trộn cùng với một thìa mật ong, và 1 phần 2 quả trứng gà luộc rồi ăn hàng ngày. Nếu ăn vào mỗi buổi tối trước khi giao ban ít nhất là 30 phút để có tác dụng tốt nhất. Hoặc bạn có thể uống nước gừng, trà gừng, thêm gừng kèm theo các món ăn để giúp tăng cường sinh lý. Cá chạch Theo đông y, cá chạch có vị ngọt mát, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, tráng dương bổ huyết, chống lão hóa, từ xưa, Đông y đã dùng cá trạch như một vị thuốc chứa yếu sinh lý hiệu quả cho nam giới. Bạn có thể dùng một số bài thuốc từ cá trạch như sau. Chữa liệt dương 250g cá trạch làm sạch, bỏ đầu, nấu cháo cùng nước nhục quế và phụ phiến. Khi ăn cho thêm vài lát gừng, ăn nóng. Chữa xuất tinh sớm Làm sạch cá trạch, cho vào nồi đất đun sôi, cho thêm ít rượu trắng vào xâm sấp nồi cá, đun thêm 30 phút với lửa liu riu. Khi chín ăn nóng, ăn liên tục trong 7 ngày. Trị chứng suy giảm ham muốn 5 đến 6 con cá trạch làm sạch, lọc xương để riêng, đem chiên xương cho mềm với dầu, rồi cho thịt vào đảo đều. Cho thêm 300ml rượu trắng cùng vài lát gừng đun thêm 30 phút. Khi thấy cá trạch dần chuyển sang màu trắng đục, thì dùng thìa vớt lớp dầu bên trên đi. Thêm tiêu và gia vị vào rồi ăn thịt chim sẻ. Theo đông y, thịt chim sẻ có vị ngọt, tính ấm, vào thận, có tác dụng tráng dương ích tinh, ôn kiện cân cốt, xăm niệu, chỉ khái xuyễn. Có tác dụng chữa yếu sinh lý, đau lưng mỏi gối, tăng cường ham muốn cho nam giới. Bài thuốc chữa yếu sinh lý từ chim sẻ Nguyên liệu Chim sẻ 5 con 10g đại hồi 10g tiểu hồi Gừng tỏi vừa đủ Cách làm Làm sạch chim rán chim sẻ với bơ và gừng tỏi đập dập, rồi thêm nước sôi và các vị thuốc trên vào đun nhỏ, khoảng 1 giờ đồng hồ. Tác dụng Các chứng yếu sinh lý như liệt dương, suy giảm tình dục, di tinh tảo tiết. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bạn có thể đã biết ăn thịt sống có nguy cơ gây hại lớn, nhưng có thể bạn không biết, có những loại rau củ quả cũng không nên ăn sống. Những thực phẩm sống có chứa những độc tố tự nhiên hoặc các loại đường khó tiêu hóa có thể gây đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu khác. Những người thường ăn đồ chưa chín hoặc chưa tiệt trùng sẽ dễ bị nhiễm vi khuẩn gây hại. Dưới đây là 6 thực phẩm mà các chuyên gia cho rằng không nên ăn sống. 1. Khoai tây Ashwini Masu, chuyên gia dinh dưỡng tại Marvin cho biết, những tinh bột chưa được nấu chín trong củ khoai tây sống có thể dẫn đến các vấn đề về hệ tiêu hóa và đầy hơi. Vì vậy, để lấy được hết lợi ích từ củ khoai và tránh những rủi ro, bạn có thể làm chín khoai bằng cách nướng, hấp, xào. Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý tránh ăn những củ khoai tây có màu xanh, khoai tây mọc mầm vì những củ khoai tây đó chứa chất độc solanin với hàm lượng cao, có thể gây đau đầu và buồn nôn, ngay cả khi chỉ ăn một chút ít. 2. Rau mầm Những loại rau mầm thường được làm món salad, nhưng cách dùng rau mầm sống cũng cần phải hết sức lưu ý. Những loại rau mầm sống là nơi trú ngụ lý tưởng của các loại vi khuẩn có hại, ví dụ như vi khuẩn Salmonella, loại vi khuẩn làm thức ăn trở nên độc hại, E. coli và Listeria vi khuẩn hình que. Lisa Cohn, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng tại Trung tâm Mỹ, VIP cảnh báo. Rau mầm tốt nhất nên được mua tươi, từ nơi trồng đến chợ là tốt nhất. Và các chuyên gia khuyên rằng, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người già và những người suy giảm miễn dịch thì hoàn toàn nên tránh ăn rau mầm sống. Rau mầm trước khi chế biến cần phải rửa thật sạch và nếu có bất kỳ nghi ngờ gì thì hãy hỏi ngay các chuyên gia để được tư vấn. 3. Đậu đỏ Những loại cây họ đậu thường có hàm lượng dinh dưỡng cao mà giá thành lại thấp. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, bạn vẫn cần phải nấu chín trước khi ăn. Ăn đậu đỏ sống có thể gây buồn nôn, nôn và tiêu chảy do lectin, phytohemen có trong chúng. Jennifer Chisman, chuyên gia dinh dưỡng tại Medifat nói. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Thuốc của Mỹ, lectin có trong nhiều loại thực phẩm khác nhưng có hàm lượng cao nhất ở đậu đỏ sống. Để tiêu diệt các độc tố, hãy ngâm đậu trong vòng 5 giờ, để ráo nước, sau đó đun sôi đậu đã được ngâm trong nước sạch trong ít nhất 30 phút. Đậu đóng hộp và nấu chín thì mới đảm bảo an toàn, Chisman nói thêm. 4. Mật ong Ngày nay, mật ong nguyên chất rất dễ tìm tại các siêu thị khi ngày càng nhiều người tìm kiếm mật ong ngọt tự nhiên, nhưng chớ dại cho trẻ con ăn mật ong nguyên chất Côn cảnh báo. Bởi vì mật ong nguyên chất là mật ong chưa tiệt trùng, nó có thể chứa greatoxin, một chất độc có ở hoa đỗ quyên mà có thể gây hại cho hệ thần kinh. Mặc dù thường không gây chết người, nhưng các triệu chứng ngộ độc greatoxin bao gồm chóng mặt, tụt huyết áp và thần kinh bị tê liệt, cô nói. 5. Cây ngọc giá Rễ cây này có thể được nghiền, rán hoặc luộc vì loại này cũng có nhiều chất dinh dưỡng. Những cây ngọc giá sống có chứa cyanua, chủ yếu trong lá cây. Chính chất độc này khiến cho các con vật không ăn chúng, nhưng một lượng chất độc cyanua này lại có trong rễ cây. Vì vậy, muốn ăn rễ cây thì dễ phải được sấy khô, ngâm nước rửa sạch và nấu chín sau khi thu hoạch. Ông Scott Mitchell, Scapel, một bác sĩ khoa xương khớp ở New York cho biết. 6. Sữa Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, bệnh do uống sữa sống hoặc các thực phẩm làm từ sữa đang ngày càng gia tăng. Trẻ em là nhân tố có nhiều khả năng bị bệnh nhất. Chisman lưu ý, việc khử trùng sữa không làm giảm giá trị dinh dưỡng của sữa hoặc làm giảm thời gian bảo quản của sữa. Sữa sống đã trở thành một xu hướng tiếp theo do một số người cho rằng sữa sống có thể ngăn ngừa một số bệnh nhất định và tránh bị ốm. Chisman nói, vấn đề là sữa sống là nguyên liệu sữa không tiệt trùng trong thời gian thanh trùng, sữa được đun nóng trong nhiệt độ ít nhất là 161 độ F, khoảng 72 độ C, trong khoảng không ít hơn 15 giây trước khi để lạnh. Quá trình này tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E. coli và Listeria. 7. Một số loại khác Ăn các loại rau sống như súp lơ, cải xoăn, cải xanh và bắp cải là không nên. Một số người nhất định cần phải cảnh giác vì chúng có chứa các loại đường siêu khó tiêu hóa. Việc nấu chín các loại rau trên là do quá trình nấu chín chính là quá trình làm cho các loại đường dễ tiêu hóa hơn, Masu nói. Cảm ơn bạn đã xem video, hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé vì sức khỏe người Việt. Có những loại thức ăn không lành mạnh gây hại cho sức khỏe của bạn mỗi ngày, nhưng cũng có những loại thực phẩm được cho là lành mạnh nhưng lại không tốt cho sức khỏe. Dưới đây là 7 loại thực phẩm được cho là lành mạnh nhưng lại không tốt cho bạn. 1. Thanh năng lượng Khi họ chào hàng được đóng gói có bao nhiêu chất xơ và protein hoặc chỉ số năng lượng thực tối thiểu của mỗi sản phẩm được gọi là thanh năng lượng. Thanh năng lượng làm cho thực phẩm như một bữa ăn vặt lành mạnh nhưng trước khi bạn ăn những thức ăn đóng gói có in các chỉ số dinh dưỡng, hãy cân nhắc xem chúng đã được sản xuất như thế nào. Càng nhiều thành phần được liệt kê trên nhãn thì càng nhiều năng lượng trên thanh năng lượng. Thành phần phổ biến trên thanh năng lượng là tên khác nhau của các loại đường. Chúng làm tăng lượng đường trong máu và tăng nhiều hơn sau đó mà không hề cung cấp năng lượng hay sự đền đáp nào. 2. Sữa chua ít béo hoặc không béo Khi một sản phẩm thực phẩm cắt ra hoặc làm giảm một cái gì đó, chúng ta cho rằng đó là phần không tốt. Chúng ta nghĩ sai lệch rằng việc cắt bỏ các thành phần đó là tốt hơn cho chúng ta. Không tuyệt vời như vậy, nếu các nhà sản xuất bù đắp cho sự làm mất hương vị bằng cách thêm sữa chua đầy đường. Nhiều loại sữa chua ít béo và không béo chứa rất nhiều đường và đường cũng có thể được coi là món tráng miệng. Hãy tìm những loại sữa chua không đường, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp rất tốt cho sức khỏe. 3. Sinh tố Không phải chỉ vì chúng là loại mứt đóng gói với toàn bộ thịt trái cây, mà nó tốt cho lượng đường trong máu và vòng eo của chúng ta. Chúng chứa rất nhiều đường, đặc biệt là loại sinh tố mua ở cửa hàng. Tốt hơn là bạn nên tự làm sinh tố tại nhà. 4. Yến mạch cán nhỏ Các thành phần bổ sung và chất béo cao là thành phần của hầu hết các thương hiệu làm giảm đi sự lựa chọn lành mạnh cho hầu hết các chế độ ăn của chúng ta. Vì vậy nên sử dụng nó trong chừng mực. 5. Các bữa ăn đông lạnh Hầu hết các bữa ăn đông lạnh chứa các chất phụ gia nhân tạo, chất bảo quản. Chúng được làm từ phụ tiêu chuẩn chất lượng của các thành phần. 6. Hoa quả sấy khô Dâu tây khô và quả mọng khác như ổi, dứa, tất cả được ướp đường nho khô, mơ, mận khô, trà là, quả sung và là những loại trái cây sấy khô duy nhất mà không có thêm đường trong quá trình sấy. 7. Nước ép trái cây đóng gói Các loại trái cây được sử dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng. Sau khi ép lạnh, nước ép trái cây được nhanh chóng tiệt trùng hoặc xử lý nhiệt. Nhiệt nóng đã được chứng minh là tiêu diệt rất nhiều giá trị dinh dưỡng của các thành phần cùng với các enzyme tiêu hóa xảy ra tự nhiên trong trái cây và thay đổi pH từ kiềm sang axit. Mục đích chính của quá trình này là mở rộng thời hạn sử dụng nước ép trái cây. Các chất phụ gia và chất bảo quản để nước trái cây có thể gây ra tác dụng gây ung thư trên cơ thể của chúng ta. Nếu bạn đang đi mua đồ ăn nhẹ hoặc các thực phẩm đóng gói hoặc chế biến, hãy lựa chọn những loại có tối đa 5 thành phần, mặc dù lý tưởng là 3 hoặc ít hơn. Cuối cùng, hãy cảnh giác với những nguyên tố cao cả, chứa nhiều vitamin C như cam, giàu chất xơ. Đặc biệt là nếu như khoe khoang đó được đánh vào loại thực phẩm bạn muốn, nếu không xem xét thì không tốt cho bạn. Luôn luôn khôn ngoan để tìm kiếm các nguồn dinh dưỡng tinh khiết nhất khi có thể. Cảm ơn bạn đã xem video, hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé vì sức khỏe người Việt.